Đêm nay cô đơn theo em đến mỗi giây Vì lời anh nói sao nghe quá đắng cay Mùa đông em gặp anh cũng là lần em nhìn thấy Được cảm giác ấm áp và sẽ không bao giờ phai Đêm nay cô đơn theo em cũng đã muộn rồi Vậy mà sao không tỉnh giấc nói chẳng yêu anh Mùa đông đang dần qua Nhưng tình em vẫn ở đó Vì em biết em sẽ chẳng thể ngừng nghĩ đến anh Phải yêu anh nhiều bao nhiêu Mong chờ bao nhiêu Thì anh thấu hiểu cớ sao anh lại vô tâm hững hờ bộ mặt riêng em nếu như anh là cơn mơ mỗi ngày em mơ em chẳng muốn thức giấc vì em biết em không thể quên đi một người em đã